Chào các bác nhá Shop Tân Ánh xin gửi lời chào toàn thể anh em à, Hôm nay là một đoạn video ngắn ngắn à, Giới thiệu với các bác chi tiết à, Mấy cái mẫu chim mồi giả Mà bên shop đang cung cấp các bác nhá Để các bác xem được rằng là Các bác mua con chim mồi giả bên shop Tân Ánh là nó như thế nào Các bác xem kỹ nhá Đây là hình ảnh thực tế Hàng có như nào Là quay giới thiệu với các bác như vậy nhá Đầu tiên là con bịp nha con bịp các bác này Đây con chim bịp đây cái hàng này các bác lưu ý nhá đó là hàng nột da nhồi bông hay là gọi là hàng chim thuộc ấy nhá có tạo mắt giả này nông ná thì tròn trịa à, đầy đặn nhá không có bị sơ sát không có bị xước hàng này không phải là hàng à, tiêm hóc môn các bác nhá đây lông rất là đẹp rất là tròn đây đây các bác nhìn kỹ đây là con chim uh, bịp mồi nhá đây đuôi đầy đủ này đây à, các bác nhìn thấy không lông ờ, rất là đợi, ờ, nhiều mượt mà không có phải là móp mép nhá các bác nhìn này nó giống y như con chim thật luôn nói chung là hàng này hàng làm rất là kỹ rất là đẹp nhá đây là có một số các mặt hàng mà giá nó sẽ rẻ hơn thì shop ờ, không kinh doanh nhá shop không nhập nhá shop nhập cái hàng này là hàng rất là đẹp anh em nhận được hàng là không phải chê điểm gì nhá đây là con bịp bịp này các bác này Đấy, con bịp nhá à, à, kế tiếp là con cuốc nhá con cuốc mồi trong hộp đây Đấy. các bác nhìn thực tế hình ảnh con Trung Quốc đây nông lá rất là mượt đầy đặn này hàng nhồi bông nó không phải hàng tiêu hóc môn nó không có bị móp nó không bị bẹp thì hàng này các bác về dùng phải giữ gìn một chút à, mong manh mà mà nó đẹp nha các bác nhé nó giống con thật đây có làm à, tạo mắt giống y mắt thật luôn nhé tư thế là đang ờ, gióng lên kêu này Đấy. đây là con cuốc nhá, các bác xem cho kỹ thì hàng có như nào thì là shop quay như vậy nhé các bác nhé các bác nhận được hàng thì có bác có quyền có hàng ra xem và kiểm tra đây đúng là như thế này con cuốc rất là đẹp đây nông lá đầy đặn tròn trịa nhé các bác ờ, có nhu cầu mua hàng thì các bác vui lòng liên hệ trực tiếp về các số điện thoại của shop nhé à, kế tiếp là cái con gà đồng nhé các bác nhé cái mẫu gà đồng thì ờ, shop mới nhập được đây con gà đồng à, các bác nhìn này đây có như nào thì là xô quay như vậy nhá đây làm ờ, này lột da này nhồi bông này nó rất là tròn nhìn nó giống con à? nó giống con thật nhé các bác nhé giống con thật tư thế đang xè cánh được ờ, cục gáy nhá làm rất là kỹ càng này cái thép mà thép xương này, này. để chui trong chân luôn để chui trong chân luôn loại nào cũng vậy nhé chui trong chân Đấy. chứ không phải là hàng ờ, tiêm hormone nha các bác nhé hàng này thì đảm bảo là sạch sẽ an toàn không có độc hại đây. cái này là về gà đồng các biết là làm hơi khó cái tỷ lệ lông nó rụng nó cũng khá nhiều thì như cái cậu thợ này là là cũng rất là tốt rồi rất là cẩn thận rồi thì mới được như này nhá thì đây là chi tiết cái sản phẩm ờ, chim mồi giả mà bên shop đang cung cấp nhé các bác có nhu cầu mua hàng thì mua đồng liên hệ trực tiếp với lại shop shop thẻ ship hàng CR e cho các bác đi toàn quốc các bác nhận hàng bóc hàng ra kiểm tra sau thanh toán tiền trực tiếp với người giao hàng luôn nhé đây còn ờ, gà đồng còn cúm núm này đấy nha, đây các bác xem cho kỹ nhé có như nào thì shop quay như vậy đây quay loạt cho các bác xem à, hàng số lượng thì cũng có rất là nhiều phục vụ nhu cầu của các bác nhé đây nha con bịp này đấy con chim bịp mắt giả lông lá tròn đẹp nhá à, con chim cuốc cũng vậy nhá con cuốc cũng vậy này Đấy, rất là đẹp này nha các bác có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với shop nhá à, gà đồng này cũng núm này Đấy. hàng là bao ship đi toàn quốc nha các bác nhá rồi Đấy, nha rất là đẹp nhé các bác nha à, về giá nhé công khai cho các bác luôn để các bác xem video chuyển thả để cập nhật được giá để mua hàng nhé à, cái con à, cúm núm này này đây là con gà đồng này nhé các bác nhé là 400 nghìn nhé các bác nhé 400 nghìn đã bao gồm phí chuyển phát nhanh cho các bác còn các bác à, không muốn nhận nhanh các bác nhận từ từ nhận chậm ấy thì nó sẽ có à, giảm trừ cho các bác một chút nhé đây là cái giá 400 là giá bao ship nhanh nha các bác này Đấy. À, con bịp này thì giá sẽ là 320 nha các bác nhé 320.000 cũng sẽ bao ship nhanh cho các bác luôn còn các bác nhận chậm thì sẽ có chiết khấu giảm trừ ờ, giảm giá cho các bác nhá 320 là ship nhanh và con cuốc này thì là 250 này 250 các bác nhé Nói chung là các bác ờ, xem giá này các bác tham khảo đồng ý mua thì các bác alo thế còn về giá thì đương nhiên nó sẽ cao hơn các cơ sở khác tại vì nó là hàng đẹp chứ còn những cơ sở khác cũng là con cuốc nhưng mà nó rất là xấu nó chỉ có 200 trăm mấy cũng có thôi thì bên đấy là shop không làm hàng đấy các bác thông cảm nhé các bác xem cho kỹ sản phẩm có như thế này giá thành là như vậy các bác nhất trí mua thì các bác liên hệ trực tiếp với shop khi còn đâu shop cũng giải thích với các bác là hàng này là hàng đẹp làm cầu kỳ thì cái giá thành nó phải cao hơn nói chung là tiền nào của đấy các bác nhé rồi xin cảm ơn các bác đã theo dõi video À, các bác à, theo dõi video trên kênh youtube của shop thì vui lòng đăng ký kênh nhé đăng ký ủng hộ kênh thì các bác sẽ nhận được những cái video mới nhất và những sản phẩm mà shop giới thiệu với các bác nhé rồi xin chào tạm biệt các bác hẹn gặp lại các bác trong những video sau nhé xin chào